tại sao chúng ta lại cần phải đầu tư chứng khoán theo hệ thống phương pháp DVD và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn 5 lý do để chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta lại phải sử dụng cái hệ thống phương pháp đầu tư DVD để giúp chúng ta đầu tư đúng kiếm được nhiều lợi nhuận và đặc biệt là giảm thiểu rủi ro một cách tốt nhất ở ờ, trong thời gian vừa qua thì Dũng nhận được rất nhiều các câu hỏi từ rất nhiều các anh chị em trên thế giới tuy nhiên thì cái việc mà để biết rằng là áp dụng cái chiến lược đầu tư nào cho phù hợp với tính cách những con người của mình thì đó là một trong những cái thực sự là khó với phần lớn các anh chị em đặc biệt là anh chị em mới tham gia vào thị trường nên trong video hôm nay thì tôi muốn gửi đến quý vị các bạn đặc biệt là anh chị em lần đầu tiên tham gia hệ thống đầu tư của Dũng lần đầu tiên biết đến Dũng lần đầu tiên mà à, đã nghe cái hệ thống phương pháp đầu tư BD như thế nào thì trước khi mà chúng ta nói về cái phương pháp này thì Dũng muốn chia sẻ anh chị em đầu tiên khi mà Dũng nghiên cứu cái hệ thống phương pháp này thì Dũng cũng nghiên cứu rất nhiều các nhà đầu tư lớn các nhà đầu tư giả giải như là Warren Buffett những nhà đầu tư giá trị những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là uh, huyền thoại trên thế giới thì trong quá trình nghiên cứu như vậy thì thực tế là nó không có lợi nhuận và đa phần là mua sau đó thì để để dài hạn đặc biệt là cổ phiếu SHD năm 2019 sau khi mà đưa đi lên không bán nó cuối cùng là à, bán ra nhưng mà không không không bán thì cuối cùng nó cứ tiếp tục thị trường lên thì nó không lên được và khi mình bán ra thì bắt đầu đã thành lỗ rồi đáng lẽ là mình phải giữ bởi vì mình nghĩ rằng phải để để hai ba năm thì nó mới tốt được đấy là cái đầu tiên câu chuyện đầu tiên dũng mắc phải trong quá trình đầu tư và trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu thì dũng thấy rằng là có rất nhiều các hệ thống đầu tư khác nhau nhưng có một cái hệ thống mà dũng thấy rằng là nó vừa áp dụng chiến lược cơ bản và vừa áp dụng chiến lược kỹ thuật đó là của Canslim nhà mình đã ai biết cái hệ thống đầu tư kỹ thuật của Cancellin nhậm tức là đây là một cái hệ thống của O'Neill William O'Neill ông đã viết ra hệ thống đầu tư Cancellin nó kể áp dụng cơ bản và áp dụng kỹ thuật thì Dũng thấy rằng nó áp ứng được hai cái tiêu chí tiêu chí thứ nhất là về cơ bản và tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng tiêu chí thứ hai là tiêu chí về gì ạ là kỹ thuật nó tập trung vào những yếu tố gốc rễ đó là yếu tố cung cầu nhưng tuy nhiên thì trong quá trình Dũng áp dụng thì nó lúc nó đúng lúc sai đặc biệt là mô hình tách tay cầm hoặc những cổ phiếu trong Casalim thì nó không đúng thì thực sự là Dũng rất hoang mang bởi vì rõ ràng là mình áp dụng rồi mà nó lại chưa đúng thì có không biết các bạn nào đã bị như vậy không thế chính vì vậy thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên Dũng tham gia và ứng dụng và đọc rất nhiều sách về chứng khoán và cảm giác đó là uh, không biết là thực tế là chứng khoán là lô đề hay là cờ bạc hay là cái gì đó không nhìn đấy là cái mà lúc mà Dũng mới bắt đầu tham gia thì trong quá trình mà tình cờ Dũng thấy rằng là Dũng đọc cuốn sách mẫu hình tách tay cầm Dũng bảo là ở O'Neill nếu nói là ở nước Mỹ thì có mẫu hình tách tay cầm thì nếu ở Việt Nam có những cái mẫu hình nào mà chúng ta chứng minh được hiểu rõ bản chất của nó thì có thể uh, uh, có thể là chúng ta có thể áp dụng vào thì trong quá trình Dũng áp dụng vào thì cái mô hình đầu tiên cũng gọi là mô hình uh, số 1 hay là mô hình uh, DRS tôi đấy gọi là TRS Dũng đấy áp dụng và nó thành công ngoài mong đợi nó thành công ngoài mong đợi thì khi mà thành công ông lợi và dũng hiểu cái bản chất là à, hóa ra là trong đầu tư là các big boy các nhà tạo lập họ thu gom vào thu gom vào và trong quá trình họ thu gom vào thì cổ phiếu bắt đầu nó tăng rất rất mạnh anh chị em ạ nó thu gom cổ phiếu vào thì bắt đầu uh, đến lúc nào đó thì nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn tăng rất mạnh nhưng cái quan trọng là sau khi cái, những cái đuổi thành công ban đầu đầu của dũng á thì cái việc mà dũng ờ, lúc uh, đấy là bắt đầu mình giỏi quá mà mình thấy là bắt đầu tự cao tự ngạo bắt đầu mình cảm giác là rất hưng phấn và cuối cùng là không biết thời điểm bán ra và Dũng đã bị phá sản năm 2010 à, đúng rồi năm 2010 sau một thời gian đầu tư thành công thế thì rõ ràng là cái việc mà thất bại nó là cái chuyện rất bình thường nếu anh chị em thấy rằng là khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta có thể có rất nhiều phương pháp có thể có rất nhiều trải nghiệm khác nhau nhưng cái sự mất thất bại nó sẽ đến với chúng ta đặc biệt là anh chị em không muốn là lao động không muốn là suy nghĩ không muốn chỉ vào vũ khí đúng không thì đáng nhẽ hôm nay thực sự là giúp rất vui bởi vì sau khi tôi nhận được một cái thông tin từ ờ, một học viên xin lỗi ạ từ một học viên của Dũng ạ từ cái học viên của của Dũng thì Dũng thấy rằng là cái việc mà học viên đó có kết quả ngoài mong đợi thế cái học viên đó có kết quả ngoài mong đợi thì ở ờ, cái chị đó chị thực tế chị đang làm việc ở Mỹ khi mà chị làm làm việc ở Mỹ và chị ờ, có nhắn tin cho Dũng một cái thông tin như này đây là cái thông tin mà chị nhắn cho đây là sau khi mà chị đầu tư và có rất nhiều người ở Mỹ thì họ bị thua lỗ rất nhiều anh chị lỗ và chị ờ, xin phép là được uh, sử dụng hệ thống phương pháp của Dũng để chia sẻ cho rất nhiều các anh chị em ở đây đây là ờ, đây là chị đang uh, những người Mỹ chúng ta thấy là rất nhiều người mà thậm chí là một cái group hàng ngàn người có kể cả những người giỏi những nhà khoa học này những người hàng triệu đô la tất cả những người mà rất là giỏi như vậy thì chị là một cái người mà sau khi học chương trình của Dũng xong thì uh, họ áp dụng được và chị đang giảng viên đây đây là chị đang đứng trên cái lớp để giảng cho rất nhiều người Mỹ rất nhiều người Việt Nam chúng ta thấy rằng đây là những câu chuyện mà Dũng thấy là rất truyền cảm hứng bởi vì chúng ta biết rằng là uh, đầu tư chứng khoán nó là một cái khoa học nó môn khoa học chứ không phải là cái cái việc mà chúng ta uh, thấy rằng là tất cả những cái cái cái việc mà chúng ta biết không phải là chúng ta uh, thông minh chúng mà chúng ta thông minh hay là chúng ta giỏi là chúng ta thành công mà quan trọng là chúng ta gì ạ cần phải hiểu rõ được những cái quy luật của nó hiểu rõ được những cái dấu ấn của nó hiểu rõ được tại sao nó lại như vậy thì những cái điều này nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta đầu tư chúng ta hiểu rõ được nguyên lý để chúng ta không phải bị vướng vào những cạm bẫy trong quá trình đầu tư ok thế thì anh chị em nhớ rằng là việc mà chúng ta đầu tư chúng ta sẽ biết rằng là ờ, nó sẽ có rất nhiều cạm bẫy rất nhiều cạm bẫy rất nhiều những cái ờ, thử thách trước mặt chúng ta nên khi mà chúng ta chọn ra một cái hệ thống đầu tư thì đầu tiên anh chị em cần phải nắm rõ được cái tư duy tư duy là yếu tố đầu tiên bởi vì dũng biết rằng là trong những cái giai đoạn như này có rất nhiều anh chị em thì thực sự là thực thị chúng ta thấy được thị trường như này có rất nhiều người kiếm được lợi nhuận hàng chục hàng trăm thậm chí là hàng nhiều chục phần trăm ở trong đoạn này nhưng có những người thì không kiếm được và thậm chí là vẫn bị thua lỗ và khi mà thị trường đi lên thì chúng ta không kiếm được nhưng thị trường đi xuống thì chúng ta lại lỗ nhiều hơn à, không, không biết là bao nhiêu anh chị em đã thấy cái việc này khi thị trường đi lên thì chúng ta lãi thì chẳng được bao nhiêu nhưng lỗ thì chúng ta lại lỗ rất nặng bởi vì chúng ta nghe một ai đó bảo đầu tư hai ba bốn năm gì đó và chúng ta không chẳng biết rằng là thực tế nó như thế nào ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái, cái tại sao câu hỏi hôm nay là tại sao chúng ta lại phải sử dụng hệ thống đầu tư BD bởi vì thứ nhất là hệ thống này nó là trải nghiệm của Dũng trong rất nhiều năm nghiên cứu về thị trường chứng khoán Việt Nam ừ, rất nhiều năm trả giá rất là nhiều cái gì ạ giá rất đắt đặc biệt là những lần thất bại phá sản thậm chí là bán nhà bán tất cả cửa bán nhà bán cửa ô tô tận thậm chí là không còn gì cả thì tất cả cái điều đó khi mà Dũng đã quay trở lại đến cái việc mà khi mà đưa ra những cái cái hệ thống phương pháp mình là Dũng phải mất hơn 10 năm để để nghiên cứu để xây dựng cho mình một hệ thống nhưng tuy nhiên thì đây là cái phần mà chúng ta gọi là tư duy ạ nếu anh chị em có một cái tư duy đúng thì chúng ta không phải mất thời gian 5 10 năm để nghiên cứu để học hành để trải nghiệm mà chúng ta có một tư duy đúng rồi chúng ta chỉ cần mô phỏng tức là có một tư duy đúng thì chúng ta chỉ cần mô phỏng để chúng ta thành công ạ đó thế thì khi mà tư duy đúng thì chúng ta cần chỉ mô phỏng để thành công ạ không biết chị Hoa có đây không ạ nếu chị Hoa có thì comment để uh, chào cho anh chị em biết đúng không ạ em biết rằng là có thể hôm nay chị theo dõi ở đây thì chị Hoa là một người chị uh, đang ở Mỹ và hiện tại thì khi mà chị cho hai cháu nhà chị sang Mỹ để du học thì cái việc mà Covid thì rất là khó khăn nên lúc đó thì thực sự là không có cái, cái, cái công việc gì cả và chị bắt đầu uh, mới học của Dũng đầu tiên chị theo dõi video của Dũng ở đấy chị ứng dụng và chị bắt đầu thấy rằng cái việc mà bây giờ hai con thì đi học đấy học ở đấy rất là đắt tiền mà việc mà phải đầu tư chứng khoán thì chắc chắn là là một cái kênh rất là rủi ro nhưng chị tin một cái hệ thống phương pháp của Dũng và chị bắt đầu ứng dụng vào để đầu tư và trong quá trình ứng dụng đầu tư thì chị đã có những kết quả vượt trội và hiện tại chị đang giúp đỡ rất nhiều người Mỹ đặc biệt là những người Việt Nam ở Mỹ để có một cái hệ thống phương pháp của mình đây là những lớp mà chị chúng ta thấy là chị đang dạy rất là nhiều người ở, ở Mỹ đấy đây là cái lớp mà chị đang đứng và trong cái lớp này thì có rất nhiều kể cả những cái người mà rất là giỏi đấy những người rất nhiều tiền này rất, giỏi thậm chí là hàng bậc giáo sư tất cả những điều này thì cái cái việc mà cái hệ thống phương pháp này ấy, nó có thể đúng cho tất cả anh chị em nếu anh chị em nào mà thực sự mà chúng ta muốn đầu tư muốn là dành cái công sức muốn là dùng trí tuệ của mình đầu tư chứ không phải là dùng mang tính chất là mình đi theo uh, lên cái rút kín rút hở bởi vì nếu cái điều đó chúng ta làm cái điều đó thì chúng ta chả bao thành công được cả bởi vì chúng ta tại vì nó có là nhân nào quả đó lượng đủ thì chết rồi lượng bắt đầu đủ thì chất mới đổi được nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta có lượng đủ thì chất mới có thể thay đổi được nên anh chị em nào vẫn còn có một suy nghĩ là đi vào các group kín group hở để có thể thành công thì đấy là một cái sai lầm rất lớn trong quá trình đầu tư thế thì ở đây Dũng sẽ nói một số các tiêu chí mà Dũng cái hệ thống DVD này có thể giúp anh chị em và chúng ta có thể tiếp cận nó như thế nào đầu tiên là chúng ta nói về tư duy ạ tư duy ạ tư duy là yếu tố quan trọng nhất bởi vì khi mà cái tư duy xây dựng hệ thống vùng phương pháp của Dũng đó là đầu tiên đó là tư duy về xu hướng ở ờ, chỉ đầu tư theo xu hướng á, tất cả những cái cái cổ phiếu nào hệ thị trường nào mà nó ngược xu hướng thì Dũng không đầu tư anh chị em nhé chỉ đầu tư theo xu hướng đó khi nào xu hướng mà nó tăng thị trường tăng thì chúng ta đầu tư còn nếu thị trường mà nó ngược xu hướng thì cái việc mà để tham gia vào thị trường thì Dũng quyên quyết không đầu tư nên cái đầu tiên cái cái kỳ đầu tiên trong hệ thống này là đầu tư theo, theo xuống cái kỳ thứ hai anh chị em nhớ này cho anh có thể ghi ra ghi ra vào giấy chúng ta phải ghi ra ghi ra kỳ thứ hai anh chị em có thể nhớ cho Dũng đó là gì ạ đó là chúng ta tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu tại vì mỗi một cái chu kỳ thị trường thì nó có một cái cổ phiếu dẫn đầu mà nếu chúng ta tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu thì chúng ta mới thánh thắng ở giả sử như cùng một hệ thống ngân hàng cổ phiếu ngân hàng nhưng có cổ phiếu Vietcombank nó không lên được và chúng ta vẫn yêu cổ phiếu Vietcombank mà chúng ta không mua thì đó là cái sự gì ạ chúng ta không có lãi và thậm chí là những cổ phiếu như vừa rồi vì Vipbank ngân hàng quốc tế nó tăng hàng hai ba trăm phần trăm có những ngân hàng nó tăng hàng nhiều phần trăm nó là những cổ phiếu dẫn đầu tiếng tăm thì nó không thể bằng cổ phiếu Vietcombank được nhưng nhiều anh chị em lại rất yêu cổ phiếu Vietcombank đúng không rất yêu cổ phiếu Vietcombank nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ gì ạ chúng ta khi mà chúng ta yêu cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta sẽ đầu tư Vietcombank trong khi đó Vietcombank không tăng và những cái cổ phiếu khác thì nó tăng ầm ầm nên cổ phiếu dẫn đầu là một khi thứ hai anh chị em có thể nắm rõ được những khi thứ ba đó là anh chị em đấy là khi một cổ phiếu chúng ta mua thì thường chúng ta phải đợi rất là lâu đợi rất là lâu có thể đợi hai ba tháng 4 năm tháng nó không lên được nên cái việc mà chọn cái điểm mua chọn cái thời điểm mua chọn cái thời điểm lên tàu là cái phần quan trọng có nhiều người mua cổ phiếu đợi 3 4 tháng thậm chí hàng năm nó không lên nên chính vì vậy cái việc mà anh chị em đã theo dõi những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ anh chị em là đã thấy rằng tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ vào đúng cái mốc mua thì gần như mua nói là hôm trước hoặc hôm sau nó mua ngay thì có thể comment số 1 đó ạ tức là comment số 1 đây là những cái trải nghiệm mà của chúng ta trong suốt nhiều năm qua nhiều thời gian qua nếu anh chị em thấy cái điều đó tại sao chúng ta lại nhìn được cái điều đó thì cái hệ thống mà phương dụng DVD này chia sẻ chúng ta cái thời điểm cái thời khắc mà chúng ta lên đầu thời khắc mà chúng ta mua thì nó giảm được cái một là cái thời gian thứ nhất là giảm là cái thời gian mà anh chị em gì ạ cái thời gian mà anh chị em có phải đợi chờ rất là lâu cái thứ hai là gì ạ nó giảm được cái rủi ro tại vì khi mà chúng ta mua thì chúng ta mất giảm cái chi chi phí cơ hội bởi vì chúng ta ở trên thị trường rất lâu thì chúng ta bị thua lỗ rất nặng nha chúng ta càng ở trên thị trường càng xa thì chúng ta càng thua lỗ nặng nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta thấy rằng đầu tư mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta ở quá lâu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái khả năng rủi ro chúng ta rất là cao nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta giảm thiểu rủi ro đấy là cái phần quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là cùng là một cái quá trình tích lũy thì chúng ta có thể biết là cái cổ phiếu nào nó chạy 3 4 tháng có thể 6 tháng có cổ phiếu nào nó chỉ chạy trong một thời gian ngắn nên chúng ta gọi là những cái cổ phiếu lướt sóng và những cổ phiếu đầu tư dài hạn nó đều có những công thức chúng ta nếu chúng ta dựa vào cơ bản dựa vào yếu tố cơ bản thì chúng ta sẽ không thể biết được nha dựa vào cơ bản thì chúng ta biết được và chúng ta chỉ dựa vào kỹ thuật chúng ta mới biết được cái cổ phiếu nào chạy ngắn chạy dài và nếu chúng ta dựa vào kỹ thuật thông thường chúng ta cũng không biết được mà chỉ dựa vào những hệ thống phương pháp VSA dựa vào hệ thống về xu hướng về chu kỳ thì chúng ta mới biết được cái cổ phiếu đó chạy ngắn hay chạy dài à, tiếp theo thì các bạn biết rằng là các cổ phiếu nó chạy mạnh chạy yếu chạy tăng mạnh hay yếu thì nó phụ thuộc vào gì ạ nó phụ thuộc rất lớn vào yếu tố cơ bản thì yếu tố cơ bản nó là gì ạ yếu tố cơ bản nó chỉ chất xúc tác nó là đòn bẩy để giúp cho doanh nghiệp tăng giúp cho cổ phiếu tăng nên cái dũng mà lựa chọn thì dũng luôn luôn cái bước mà tiếp theo là lựa chọn lựa chọn những cái cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu tăng trưởng như giả sử như là lúc này thì cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh tăng trưởng hòa phát chẳng là cổ phiếu mạnh cổ phiếu tăng trưởng thì nếu anh chị em mà không cái cổ phiếu này dũng đã nói chia sẻ rất là lâu rồi và đến bây giờ nó vẫn bước vào chu kỳ tăng trưởng là cổ phiếu mạnh thì nếu chúng nó bỏ qua thì chúng ta thấy rằng là nó lỡ mất cơ hội hay thời gian vừa rồi khi mà các bạn nhìn thấy cổ phiếu DGC uh, ờ, có rất nhiều cái cổ phiếu đó Dũng chia sẻ public nhưng có rất ít anh chị em có thể mua được chỉ có anh chị em nào tham gia vào hệ thống của Dũng hoặc anh chị em là đã theo dõi Dũng đủ thời gian để có niềm tin thực sự vào hệ thống này thì anh chị em có thể mới tham gia còn đa phần chỉ xem để lướt qua xem là có chia sẻ cổ phiếu không nên anh chị em khi mà anh chị em theo dõi những kênh của Dũng thì anh chị em thấy có một cái nhược điểm đó là gì đó là cái kênh này nó không có nhiều người xem nha không người xem bởi vì chúng ta đang được gì không được phím hàng đó. vấn vấn đề mọi người sẽ không được phím hàng không được phân tích cổ phiếu theo cái cách mà chúng ta đang thấy và chúng ta thường là được học nhiều hơn so với những cái gì mà chúng ta có được đấy là những cái mà anh chị em có thể thấy được trong cái, cái hệ thống này tiếp theo là chúng ta thấy là cái hệ thống này nó là một cái cái này nó cũng là ưu và cũng là nhược điểm đó là những cái cổ phiếu mà anh chị em mua thì Dũng luôn luôn để cho một cái phòng thủ ở mức thấp nhất đó là cắt lót anh chị nhá cắt lót ở một cái hạn mức đó là 4 và 10 phần trăm trung bình khoảng 6 đến 7 phần trăm 7 đến 8 phần trăm khi mà tại sao chúng lại cắt lót bởi vì Dũng không bao giờ cho phép cái tài khoản của mình nav của mình bị lỗ đến một cái mức quá giới hạn bởi vì để lấy lại cái số tiền đã mất thì đó là cái mà cực kỳ nguy hiểm trong quá trình đầu tư nên khi mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta bị lỗ để lấy lại những cái phần mà lỗ đó, thì gần như không thể lấy lại được nên cái việc mà hạn chế cái việc cắt lót là cái chuyện uh, cực kỳ quan trọng thế thì việc mà chúng ta mua đúng điểm thì chúng ta sẽ giảm được cái chuyện cắt lót nếu chúng ta mua sai điểm thì các bạn có thể bị lỗ đến 20 phần trăm thậm chí là 30 phần trăm nên cái cắt lót là cái cực kỳ quan trọng tiếp theo là gì ạ tiếp theo Dũng muốn hướng dẫn anh chị các bạn đó là gì đó là một cái phần nữa đó là khi mà chúng ta cắt lót rồi thì các bạn biết rằng là trong đầu tư thì cái việc mà cơ cấu cơ cấu cái danh mục là cái phần cực kỳ quan trọng nếu anh chị em không nắm rõ cơ cấu doanh nghiệp đầu tư 10 cổ phiếu 20 cổ phiếu thì không bao giờ có lãi được nên trọng tâm là chúng ta tập trung vào đâu thì cái gì mà rộng nên đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu rõ được một cái hệ thống của DVD à, tiếp theo là anh chị em thấy rằng là ở đây chúng ta thấy là thường thì các cổ phiếu các bạn biết rằng là tôi đã đầu tư 3 đến 6 tháng hoặc là một vài năm thì cái cái mà cái cái hệ thống của Dũng thì không bao giờ trung bình giá xuống các bạn nhé không bao giờ trung bình giá xuống chỉ có trung bình giá lên theo kiểm tra thôi cái sự khác nhau giữa cái hệ các hệ thống đó là họ mua trung bình giá xuống bởi vì nếu chúng ta trung bình giá xuống thì cái khả năng thua lỗ rất là nặng nha khi mà chúng ta trung bình giảm xuống thì cái khả năng thua lỗ và nếu anh chị em ở lỗ 5 60 phần trăm thì gần như không có cơ hội nào để lấy lại nhưng nếu chúng ta trung bình giá lên mà hiểu rõ được cái phương pháp tức là chúng ta lãi ở phần trước chúng ta lại tiếp tục nâng vị thế lên thì rõ ràng cái lợi lợi nhuận của chúng ta mang lợi kép lợi kép trung bình giá xuống thì tạo ra lỗ kép còn trung bình giá lên thì tạo ra lợi kép anh chị em đã nào đã hiểu điều đó thì hãy comment cho Dũng số một đúng không ạ đã hiểu được trung bình giá xuống thì lợi kép còn trung bình giá à, giá lên thì lợi kép còn trung bình giá xuống thì gì ạ sẽ là cái là gì ạ đó là một cái phần cực kỳ quan trọng thế thì bây giờ chúng ta đến là cái gì ạ đấy là cái vấn đề những cái bề nổi để cái hệ thống mà chúng ta thấy rõ được còn tiếp theo là chúng ta gì ạ khi mà chúng anh chị em học bất cứ một hệ thống phương pháp nào thì anh chị em sẽ thấy là nó có một cái ưu và cái điểm rất lớn phần lớn chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là giả sử bây giờ chúng ta sẽ học tất cả các hệ thống anh chị em cần phải đo lường được anh chị em đố phải đếm được là nó là một nó là hai nếu anh chị em tham gia một cái hệ thống bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi này, này có bao nhiêu anh chị em đã đến một cái hệ thống nào đó hay là chúng ta vào một group kín nào đó chúng ta mua vào để vào để vào check đó, để người ta phím cho ta chúng ta một cái cổ phiếu đấy một cái phím cho chúng ta một cổ phiếu và khi cái phím cổ phiếu đó thì anh chị em sẽ thấy một cái cái điều là anh chị em phải mất một số tiền lớn một cái cái rút kín nhé một cái rút kín mà có giá trị anh chị em phải mất từ 3 đến 5 triệu cho một tháng tức là cái rút mà là mà chúng ta gọi là cái rút mà có giá trị đấy nhưng thực tế khi mà chúng ta ứng dụng vào chưa chắc đã thành công thế nên nếu chúng ta mất 3 đến 5 triệu vào để cho một cái hệ thống như vậy nhưng cuối cùng khi ứng dụng vào có lúc đúng lúc sai nhưng tuy nhiên thì khi để bỏ ra một số tiền để chúng ta học mà cái số tiền đấy chẳng hạn như khi anh chị em vào tham gia hệ thống của Dũng trả đấy thì các anh chị em được hỗ trợ 3 tháng cái 3 tháng thì ở đây chúng ta nói một cái cấp độ học bình thường chúng ta sẽ có 5 cấp độ học bình thường anh chị em là tất cả học ở đâu chúng ta có 5 cấp độ học cấp độ học thứ nhất là anh chị em phải nắm được lý thuyết thì khi anh chị em nắm được lý thuyết thì bắt đầu chúng ta phải đến một bước là thực hành thực hành là chúng ta bắt đầu phải gì ạ phải làm để cho nó thực hành sau khi thực hành xong thì chúng ta sẽ sẽ được gì ạ Dũng sẽ sẽ phải có những cái trải nghiệm để ứng dụng vào khi mà ứng dụng vào trải nghiệm mà ứng dụng vào giống như chúng ta phải tập tức là phải chỉ dẫn cho chúng ta ứng dụng vào khi chúng ứng dụng vào để chúng ta thực hành theo thì chúng ta mới mới có thể ra ngoài thị trường mới, mới xử lý được thì trong cái hệ thống mà Dũng chia sẻ thì chúng ta cũng có cái bước đầu tiên anh chị em phải học lý thuyết bằng những video có sẵn những video có sẵn đấy là những cái video mà anh chị em học thì chỉ biết thôi chả làm được cái gì cả và sau khi video đó thì bắt đầu chúng ta mới có bài tập để chúng ta làm bắt đầu chúng ta gọi là tập làm chúng ta chỉ cho chúng ta bắt đầu làm nhưng thực chỉ ra làm chúng ta cũng không không giải quyết được gì cả cái anh chị em chỉ anh chị em cũng làm được nhưng cái, đến cái bước mà cái bước quan trọng là bước mà dũng dạy chị em trực chiến là anh chị em có thể đầu tư giống như anh chị em đã có một cái danh mục cổ phiếu rất là tuyệt vời trong quá trình trực chiến này anh chị em sẽ có một cái danh mục sử như vừa rồi rất là anh nhiều anh chị em khi mà ứng dụng vào hệ thống phương pháp thì anh chị em đã có lợi nhuận rất là sau khi bắt đầu học trực chiến là chúng ta có một tháng 3 tháng nhau để làm việc thì nếu bình thường 3 tháng đó anh chị em đi học đi vào những lúc khác là anh chị em vừa mất tiền nhưng nếu sau 3 tháng đấy anh chị em không học nữa không vào nữa là anh chị em dừng nhưng ở đây chúng ta thấy là chúng ta vừa có kiến thức lại vừa có 3 tháng để thực hành thì gần như sau 3 tháng anh chị em có thể tức giao dịch được giống như chị Hoa chị Hoa bây chị đang dạy ở Mỹ đó, đang đào tạo ở Mỹ hoặc là rất nhiều bạn khác nữa chúng ta sẽ thấy là trên thị trường Dũng dạy rất nhiều nếu anh chị em uh, rất thấy là những cái bạn như là rất là nổi tiếng cũng đã đào, đã được dũng đào tạo như bạn Doãn Đức chẳng đấy hoặc một số các bạn khác bạn Thế bạn uh, hiện tại là có bạn uh, bạn uh, Tuân bạn Tuân thiên tài chứng khoán rất nhiều học viên của Dũng khi mà các bạn nếu mà theo dõi trên thị, kênh thị trường thì các bạn thấy là một loạt các bạn có thể học xong 3 đến 5 tháng là bạn có thể đào tạo rồi thì cái quan trọng là gì đào tạo nó phải có kết quả phải đo lường được thì nó mới tạo ra ra dạ, mình cái kết quả nên các bạn nếu có thể theo dõi những bạn đấy thì toàn là những người mà thực sự đã thành công và thực sự đã mang lại giá trị rất nhiều cho cho thị trường nên ở đây Dũng mong muốn rằng là ờ, khi mà các bạn dù là các bạn có có tiền để tham gia hay không thì thực tế các bạn theo dõi những video của Dũng thực tế các bạn theo dõi những video thực tế các bạn theo dõi những cái chỉ dẫn mà Dũng hướng dẫn trong cái việc mà các bạn có thể đọc những cuốn sách các bạn có thể đọc cuốn sách của Mac Mini đó là những cuốn sách rất giá trị các bạn có thể đọc cuốn sách của Windows Nail đấy là những quyển sách cực kỳ giá trị William Neal Mac Mini đấy, những cuốn sách của Lee Moore đấy là những cuốn sách cực kỳ mà có thể giúp các bạn có thể nhìn ra được cái hệ thống phương pháp của mình bởi vì các bạn biết rằng là cái việc mà chúng ta bị sai cái tư duy ngay từ đầu bạn phải trả rất rất đắt bởi vì các bạn mất một tuần thời gian thời gian bạn không bao giờ lấy lại được bởi vì khi bạn bạn mất phải 3 đến 5 năm để đo lường thời gian thì các bạn thấy là cái đấy là cái không mở không biết bao giờ có thể tại vì đến lúc mà chúng ta bị có nhiều người đầu tư một cổ phiếu đến 3 5 năm nhưng cuối cùng là không đo được thời gian chúng ta không biết cái chu kỳ cổ phiếu bao giờ cuối cùng là chúng ta bị gì ạ bị mất cả một cái thời gian rất là nhiều khi mà chúng ta mất thời gian chúng ta không đo lường được thì thứ nhất là kiến thức mọi cái cái niềm tin đặc biệt của chúng ta dẫn đến bế tắc anh chị em nhé dẫn đến bế tắc đấy là cái lý do chúng ta cần phải nắm rõ được tiếp theo anh chị em sẽ thấy là ở ờ, khi mà chúng ta bế tắc quan trọng là chúng ta lại bắt đầu đầu tư theo một cách gì ạ gần như là không không có phương hướng nữa có rất nhiều người bỏ ra 500 triệu đấy, một tỷ thậm chí nhiều tỷ ra mà đi lại đi nghe các group khác phím hàng đi nghe cho một ai đó họ nói mà chúng ta không đo lường được kết quả như thế nào và nếu trong bị sai thì họ bảo đầu tư 3 đến 5 năm nên nếu trong trường hợp anh chị em tham gia cái hệ thống phương pháp đầu tư của Dũng thì anh chị em sẽ thấy là anh chị em có thể đo lường trong vòng một tháng có thể hai tháng của chúng ta đã nhìn thấy rồi một số anh chị em mà làm tốt thì chúng ta đo lường trong một tuần là chúng ta đo được kết quả rồi thì những cái cổ phiếu mà anh chị em đã nhìn thấy là những cổ phiếu như DGC, Kinh Đô, Hòa Phát, CTR nó tóm lại hàng nghìn cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trong suốt nhiều năm qua thì anh chị em thấy là tất cả những con số đó nó đều là những cái thời điểm và thời khắc chúng ta tham đưa vào quyết định thì nó đều cho chúng ta một cái kết quả thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là thế thì cái quan trọng là tại sao có những cổ phiếu như là HBC tại VIX hoặc những cổ đấy là HBC năm 2017 VIX 2000 VIX 2017 Masan hay là thời gian 2019 là PHR thời gian vừa rồi chúng ta cũng thấy có một loạt các cổ phiếu như vậy thì tại sao chúng ta lại gì ạ có cái điểm để chúng ta mua vậy thế thì nếu anh chị em dù là anh chị em có tham gia hay là không tham gia như chương trình của Dũng thì anh chị em có thể theo dõi rất nhiều video Dũng chia sẻ miễn phí ở đây nó là những cái video có thể giúp chúng ta nhìn thấy là cái việc mà chúng ta cần phải cải tạo bởi vì thực ra thị trường chứng khoán là một kho vàng và kho báu quan trọng chúng ta biết khai thác thôi ạ anh chị anh chị em biết khai thác biết cái điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu thế thì ở đây có một cái câu hỏi anh chị em là có một số anh chị em sẽ là cái cái nhược điểm của cổ phiếu này về phương pháp này là gì thứ nhất nhược điểm lớn nhất là anh chị em sẽ là thời gian thường là chúng ta chỉ đầu tư 3 sáu tháng thôi không đầu ba đầu tư đến đến hai ba năm 5 năm nên chính vì vậy thì anh chị em này thường là phải sau 3 đến 6 tháng cổ phiếu hết chu kỳ anh chị em phải bán ra để chốt lợi nhuận chứ còn anh chị em không thể đầu tư dài được có một số cổ phiếu tái tích lũy thì anh chị em có thể quay trở lại sau đấy là cái nhược điểm đầu tiên cái nhược điểm thứ hai là anh chị em thấy là một số anh chị em thấy là cổ phiếu rơi rơi xuống thì, thì cần phải cắt lót không cắt lót là mua trung bình giá xuống thì cái này chúng ta sẽ không mua giá rẻ cái này chúng ta chỉ mua giá cao thôi và chúng ta chỉ khi mà cổ phiếu tạo nền tạo ra những cái mẫu hình tạo ra những cái cái cái nền tảng chắc chắn thì chúng ta mua còn khi mà cổ phiếu lao dốc thì không mua đây là cái nhược điểm so với những ai mà thích mua bắt dao rơi bắt đáy thì đây là cái nhược điểm khá lớn ngoài ra thì cái nhược điểm của cái này nữa là gì ạ không lướt sóng tức là nếu mà bạn mà anh chị em mà để tư đầu tư lướt sóng t cộng t 3 t 4 thì hệ thống này không phải nha hệ thống này không có lướt sóng T3 T4 mà anh chị hệ thống này chỉ mua sau đó thì lướt sóng ở đây là nếu cổ phiếu mà đạt của 15 20 phần trăm 20 phần trăm trong một khoảng thời gian ngắn đấy với cổ phiếu lướt sóng thì chúng ta chốt lợi nhuận còn những cái cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta có thể để nó kéo dài hàng trăm phần trăm hoặc thậm chí là vài trăm phần trăm khi mà cổ phiếu hết chu kỳ lướt sóng nên ở đây rõ ràng là cái việc mà đầu tư dài hạn cổ phiếu thì hệ thống này không dùng bởi vì những cổ phiếu ở thống kê ở Việt Nam thì phần lớn các cổ phiếu nó có chu kỳ trong khoảng 6 tháng 6 tháng một số cổ phiếu mạnh hơn thì nó có chu kỳ dài hơn nhưng đa phần trong 6 tháng có thể một số cổ phiếu nó sẽ hàng năm uh, cổ phiếu mạnh nhất mà chúng ta thấy được đó là cổ phiếu VCS VC, Vcoton là 3 năm nhưng tuy nhiên thì trong 3 năm đó nó cũng có những năm mà nằm im nó không chạy không, không chạy nhưng về cơ bản là chu kỳ nó 3 năm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Vinamilk ở ờ, cổ phiếu thứ ba chúng ta đang thấy là Hòa Phát một số cổ phiếu khác như là cổ phiếu FPT cũng tương tự như vậy nhưng thực tế thì rõ ràng để một năm kiếm được 100 200 thậm chí nhiều trăm phần trăm lợi nhuận đó là cái gì ạ rất khó với các hệ thống đó thì Dũng chỉ có một cái cái cái tư duy như thế này này nếu chúng ta làm một năm ăn một người năm làm một năm ăn bằng nhiều năm đấy là cái tư duy của Dũng có thể anh chị em chắc chắn là bảo là trung bình lãi một năm bao nhiêu thì Dũng bảo là có thể 100 trăm hoặc nhiều trăm trăm thế thì hỏi là có một năm nào đó thị trường nó không có kết quả thì lãi được bao nhiêu thì Dũng vẫn ở trăm trăm bởi vì có những năm Dũng đã lãi được 500 phần trăm rồi thì không có lý do gì trung bình là một năm lại không đạt 100 phần trăm được nên nếu thị trường nó vẫn bước vào xu hướng bước vào một chu kỳ tăng thì chúng ta phải tận dụng những cơ hội để chúng ta lãi ở mức cao nhất thay vì chúng ta lại lãi được hai ba phần trăm khi mà thị trường rơi xuống thì chúng ta lại mất hết toàn bộ thành quả chúng ta cứ để đầu tư dài hạn và cuối cùng thì phần lớn các nạn nhân chính là những người không biết ở Việt Nam chúng ta biết rằng là tại sao chị Lan chị lại ở Mỹ chị lại chia sẻ như thế này đúng không chúng ta nhìn đấy chị đang chia sẻ rất nhiều cái giá trị ở nước Mỹ và tất cả những giáo sư ở Mỹ đấy tất cả những người mà người ta đấy, người ta đã comment rất nhiều người mà người ta đã thấy rằng là toàn những người giỏi người siêu siêu là và người ta lại chấp nhận một cái người chị mà chúng ta thấy là người chỉ sang bên đấy để để làm gì ạ để học thôi để để để cho các con học thôi nhưng vì covid không không không có thể đi lao động được thì bắt đầu chị bắt đầu đầu tư chứng khoán mà đến bây giờ sau khoảng độ đến bây giờ khoảng 8 tháng chị đang là một trong những người đào tạo bên đấy và đào tạo cho rất nhiều người Mỹ thì lý do tại sao chúng ta lại không mang hệ thống này khi mà anh chị em có kể cả những bạn học viên rồi thì anh chị em đã có hệ thống phương pháp của Dũng thì anh chị em sẽ lan tỏa có thể đi dạy có thể giúp đỡ nhiều người khác bởi vì Việt Nam chúng ta thấy rằng là phần lớn các nhà đầu tư Việt Nam chúng ta thực sự là rất cố chấp khi mà có một cái gì đó nó sân si thì chúng ta cứ nổi đoá lên cái việc mà chúng ta gì ạ tập trung luôn luôn tập trung vào gì ạ cái điều tiêu cực và chúng ta tập trung vào tích cực chúng tin chắc rằng tất cả phần lớn anh chị em đã theo dõi những cái video theo dõi những chia sẻ sẻ của Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì phần lớn phải 99 98 phần trăm là những anh chị em tích cực bởi vì khi mà theo dõi phương pháp hệ thống của Dũng mà không tích cực thì không theo dõi được đấy là cái mà anh chị em Dũng biết rằng là đặc biệt là lúc anh chị em đang ngồi ở đây hơn 400 người đang ngồi đây thì nếu anh chị em đã ngồi đã xem hết chương trình đến đến đây rồi thì chắc chắn là đều là những người tích cực hết còn chỉ, chỉ phần lớn một số một nhỏ phần nhỏ thôi là khi mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu hay nhìn tại vì khi mà Dũng chia sẻ hàng trăm cổ phiếu thì có thể có một hai cổ phiếu nó bị fail thì cái việc mà nó fail nó lỗi là chuyện bình thường cắt lót là chuyện mà chúng ta luôn luôn nhận ra bài học đúng không cắt lót là luôn là nhận bài học nên khi mà anh chị em mới tham gia dù anh chị em mới bắt đầu K53 chưa học nhưng khi anh chị em thấy rằng là kể cả anh chị em về xu hướng tất cả những cái cổ phiếu mà hôm Dũng chia sẻ anh chị em về xu hướng thì liệu đã các cổ phiếu đó đã làm cho anh chị em bị lỗ chưa hay là anh chị em đang đang lãi hay là những cổ phiếu đây chúng ta đang gì ạ có kế hoạch để được hay là quan trọng là hãy gì ạ hãy đợi dình mồi cái chiến lược là chiến lược mồi những cổ phiếu bao giờ nó phải tích lũy đủ thì nó mới chạy được những từ cổ phiếu bao giờ nó phải có gì ạ cái điểm xuất phát thì chúng ta mới có thể tấn công được chúng ta không thể đi trước không thể đi sau và chúng ta hãy đi đúng thời điểm và có một quy luật đó là tâm thân trí tức là tâm đó là cái yếu tố quyết định đến 80 phần trăm thành công của chúng ta nên chúng ta phải có một cái tâm tâm bình an bởi vì chúng ta nếu tâm bình an nó đến rồi chúng ta có phải có một kiến thức về tư duy đúng nếu kiến thức mà không có kiến thức tư duy đúng thì không thể có tâm bình an được nên cái việc mà chúng ta cần phải có tâm bình an chúng ta phải có sự biết ơn biết ơn với những cái bài học mà chúng ta bị thua lỗ chúng ta phải biết ơn học những bài học thua lỗ là bài học tuyệt vời nhất thứ hai là biết ơn về gì ạ biết ơn về gì ạ những cái trải nghiệm chúng ta gì ạ đã có dù là trải nghiệm đúng trải nghiệm sai chúng ta phải nhưng cái quan trọng nhất là dù khi mà các bạn đã có thì các bạn cần phải làm bởi làm thì mới ra kết quả nếu anh chị em không dám làm thì không ra kết quả và một cái tư duy nhất là tư duy bao trùm tư duy vô chủ cái tư duy này là anh chị em thấy là cái việc mà nhìn mọi cái khía cạnh khác nhau giả sử một hệ thống nó gồm cơ bản và kỹ thuật lại là những cổ phiếu tăng trưởng lại là những cái mẫu hình mà big boy là những người mà chúng ta quản lý những mẫu hình big boy dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu tăng trưởng lại có big boy tham gia vào thì làm sao mà có thể bị thua lỗ được trừ khi chúng ta gì ạ không biết thôi nên đây là một cái hệ thống mà trong quá trình nghiên cứu dùng áp dụng rất nhiều hệ thống khác nhau một là gì ạ của Mac Mini Đấy, hai William Neal ba là Soros bốn là Lee Moore năm là những cuốn sách về thuần hóa sư tử sáu là Pitzer những cổ phiếu về tăng trưởng và các bạn đọc cổ phiếu tăng trưởng các bạn nên đọc về Pitzer hay là đọc về tốt đến vĩ đại tất cả những cuốn sách đó gần như Dũng đọc đi đọc lại và chính vì vậy thì anh chị em hỏi về thậm chí là những cái tài chính hành vi tại sao những cổ phiếu tại sao người ta bảo vàng đi xuống vàng đi lên bởi vì cái, cái kinh tế thì vàng đi xuống với phân tích vĩ mô thông thường thì không không thể biết được nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta không tin vào phương pháp không hiểu phương pháp thì chúng ta sẽ mãi mãi không mà thành công được nên ở đây Dung muốn hướng dẫn chúng ta để tại sao chúng ta phải cần theo dõi và đây là cái hệ thống có kết hợp rất nhiều các phương pháp khác nhau nó không phải là hệ thống của riêng một hệ nhà, nhà đầu tư nào cả nên chính vì vậy VSA có tăng trưởng có kết hợp giữa tăng trưởng và của Vonel tăng trưởng và cơ của, uh, kỹ thuật có có tài chính hành vi có tài chính hành vi người giỏi nhất trên thế giới đó là Soros thì các bạn thấy là tất cả cái điều này nếu chúng ta nhìn thấy cái việc mà phân tích thị trường của chúng ta nó đều giống nhau giống như thị trường chúng ta đang tích lũy rất tốt tích lũy như này nó là những cơ hội để chúng ta sẽ tìm ra những cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới tích lũy như này sẽ có những cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới những cổ phiếu là vượt qua đỉnh hoặc ờ, là thị trường giảm nó không giảm đó là những cái cổ phiếu mà anh chị em có thể theo dõi được thay vì anh chị em lại thấy cổ phiếu giá rẻ anh chị em mua vào anh chị em thấy cổ phiếu nào nó chưa lên anh chị mua vào thì đó là lý do tại sao anh chị em mãi mãi không thể thành công được có một câu nói cuối cùng muốn nhấn mạnh anh chị em đó là gì ạ nếu tại sao chúng ta lại đang làm vì việc chúng ta đang làm tại sao chúng ta đang làm những việc mà chúng ta đang làm tại sao chúng ta đang có kết quả như chúng việc chúng ta đang có tại sao chúng ta chưa giàu đấy là những câu hỏi và cái việc mà hôm nay cái câu chuyện của chị Lan làm Dũng có cái cảm hứng để chia sẻ cho anh chị em đó là gì ạ trước đó thì có một anh tên Danny anh ở Mỹ cũng là một cái người mà người Mỹ tham gia chương trình của Dũng thì lúc đó anh đầu tư một cái cổ phiếu là cần sa tức một vài cổ phiếu cần sa trong cái mô hình của Dũng thì anh đầu tư hai hai nghìn đô hai trăm nghìn đô và sau hơn một năm anh kỳ anh có thu nhập là hơn 4 triệu đô hơn ba hay bốn triệu đô hồi đó dũng nhớ không chính xác tức là một cái người người ta cũng gì ạ ở mỹ luôn ạ họ tham gia vào chương trình thế thì thực tế là cái chương trình này áp dụng ở mỹ được chả có gì áp dụng việt nam được và thực tế thì chúng chứng minh rằng là hiện tại đang áp dụng việt nam rất là hiệu quả nên anh chị em nào lần đầu tiên tham gia thì có thể có rất nhiều cái video về VSA có rất nhiều đô video về cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta hãy nên theo dõi để chúng ta có những cái cái, cái <clears throat> cái kiến thức kiến thức trước khi chúng ta hãy gì ạ kiếm được tiền kiếm được tiền những cái kiến thức mà dũng, dũng chia sẻ và chúng ta là miễn phí ở đây tại vì miễn phí ở đây dũng tin chắc nó bằng gì ạ có phí ở rất nhiều nơi nhá miễn phí ở đây nhưng tin chắc rằng nó bằng có phí ở rất nhiều nơi nên chính vậy hãy học những cái gì miễn phí và dũng chia sẻ như thế này dũng tin chắc rằng anh chị em sẽ đạt những kết quả kết quả rất là cao nếu anh chị em chỉ cần nào đó mà đã theo dõi sát sao của Dũng trong vòng 3 6 tháng thì thực tế lợi nhuận không dưới 5 60 phần trăm nếu mà đã theo dõi sát sao thì không dưới 5 60 phần trăm đấy thì theo dõi pin theo dõi đấy, theo dõi theo hệ thống thôi chưa cần phải gì ạ còn nếu anh chị em mà theo dõi hời hợt để theo dõi nhiều hệ thống khác nhau thì điều đó sẽ không có nhá đây là có hai này một anh chị em thì theo dõi riêng hệ thống của Dũng thì chắc chắn nó khoảng 50 phần trăm trở lên thế còn nếu chúng ta theo dõi một lúc quá nhiều hệ thống đấy, hết hệ thống loại hệ thống khác thì thậm chí là không có lợi nhuận đấy, đấy là một cái điều mà để chứng minh cái điều đó à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình của Dũng hôm nay còn thị trường thì thực tế thì hôm nay Dũng không nói về thị trường bởi vì chúng biết rằng là thị trường lúc này chúng đang lựa lên lựa chọn cổ phiếu anh chị ạ lên lựa chọn cổ phiếu chứ không lên lựa chọn về thị trường về thị trường nó vẫn còn tiếp tích lũy nó vẫn còn tích lũy để cho chúng ta chọn những cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu tốt nhất là những cổ phiếu mà sau khi tích lũy đủ nó chạy vậy thế nào là đủ đúng không thế là là đủ nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm đó là gì vậy VSA là gì chán thế xuống đồng tiền rồi Remix Rim DVD nó là một hệ thống mà Dũng đã nghiên cứu bỏ công sức rất lớn áp dụng toàn bộ các hệ thống đầu tư của các thiên tài trên thế giới nên Dũng tin chắc rằng là nếu cái hệ thống anh chị em mà ứng dụng được thì phần lớn rất nhiều anh chị em trở thành thiên tài và có một cái bạn bạn đã áp dụng một cái hệ thống của Dũng đầu tư ở cái chu kỳ kia được rất là nhiều lợi nhuận sau đó bạn chuyển sang một hệ thống khác thì nó lại quay trở lại cái máng lợn và vừa rồi thì bạn bắt đầu quay trở lại áp dụng nghiêm ngặt hệ thống của Dũng thì bạn đầu tư hơn một tỷ thì đến bây giờ bạn cũng được bảy tám trăm rồi từ Tết đến bây giờ cái việc mà áp dụng hay không áp dụng đó là tùy vào cái niềm tin của bạn với hệ thống như thế nào thôi nên một lần nữa thì xin cảm ơn rất nhiều anh chị em đã có mặt lắng nghe cái buổi chia sẻ của Dũng nay đó là cái buổi chia sẻ thực sự là uh, rất là cảm hứng khi mà uh, một cái bà chị một người chị cũng là uh, người mà cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều anh chị em ở đây thì lần cuối uh, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi không biết là chị Lan có ở đây nếu mà chị thì có ở đây thì có thể comment cho mọi người biết ok một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những buổi livestream tiếp theo xin cảm ơn